còn vị trí thứ hai là Malaysia đang có 6 ờ, điểm thi đấu sau 3 trận còn ờ, Singapore thì đang đứng ở vị trí thứ ba cũng với 6 điểm luôn và thi đấu hai trận bằng với đội tuyển Việt Nam còn ờ, Lào và Myanmar thì đang đứng ở cuối bảng xếp hạng thì ở cái bảng đấu này cái cơ hội đi tiếp thì chỉ còn dành cho ba đội thôi Việt Nam, Malaysia, Singapore, Anh em còn Lào với Myanmar thì mình nghĩ là không còn cơ hội nữa rồi À, còn về à, lịch sử à, đối đầu của hai đội, à, 5 trên 6 trận gần nhất thì có đều có trên à, 3 bàn thắng này. Còn về thẻ phạt thì 6 à, trên 6 trận gần nhất đều dưới 4 thẻ phạt. À, và Việt Nam đã không thua 6 trận gần nhất khi mà gặp Singapore rồi nha anh em. Và có tới 3 chiến thắng này. À, còn về cái phong độ hiện tại của đội tuyển Việt Nam đang khá là tốt nha anh em. <coughs> thì sau 10 trận thì à, gần nhất thì Việt Nam có tới 8 chiến thắng này chỉ thua một thua một trận hòa một trận thôi mà trong đó thì có tới là 6 trận thắng mà không có thủng lưới bàn nào còn về à, Singapore thì 10 trận gần nhất thì à, họ thắng được 5 trận thua 4 hòa 1 và cái trận đối đầu gần nhất giữa hai đội thì à, Việt Nam giành chiến thắng với tỷ số 4-0 uh, và với cái tỷ lệ kèo chấp hiện tại thì Việt Nam đang chấp đội tuyển Singapore với mức chấp là 1.5 đến 2 còn cái mức tài xỉu của trận đấu này là 3 đến 3.5 còn về cái mã kèo chấp này á, thì à, mình à, nghĩ là anh em nên vào mã kèo Việt Nam nha <coughs> vì à, sau trận thắng 3-0 trước Malay ấy thì tinh thần của đội tuyển Việt Nam ngày càng lên cao nè và mình tin rằng họ sẽ quyết tâm ở trận đấu này hơn để sớm giành cái vé đi tiếp á, với cái tư cách là đội đứng đầu bảng B. Uh, còn về cái mức tài xỉu này thì uh, rất là khó chơi nha nên mình khuyên anh em uh, không nên vào gấp nè cũng như là các mã kèo gốc kèo thẻ cũng vậy nữa thì cứ đợi vô chặn rồi kèo xuống thì mình sẽ gửi các mã kèo lên nhóm á, cho anh em vào trực tiếp trên trang luôn những anh em nào mà chưa có trang để chơi thì cứ liên hệ cho mình mình à, sẽ hướng dẫn cho anh em cách lấy trang và sẽ thêm à, anh em vào nhóm để chơi cùng với các anh em trong nhóm luôn thì tất nhiên á thì cái tỷ lệ mà húp kèo á nó sẽ cao hơn nhiều so với anh em vào từ đầu chặn rồi và mình dự đoán à, trận đấu này sẽ kết thúc với chiến thắng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 You, you gonna